ai về qua tỉnh thái bình nhớ vào bài ít người bát ni nàn tướng quân ngồi đền thờ ngài tướng đông nhung quê người trên bạch hạc ở qua vùng phương lâu vào những năm trước đầu mà thế kỷ năm bốn ba ghi trước công có một người trinh nữ thảo yên một người trinh nữ thảo yên tu nhân mà thích đức sâu quê hương vinh phúc mà phường lâu có nhà họ vũ vốn dòng nhỏ già đã ngoài hoa năm mươi mong sao trông được một đi người để cậy trông phòng đó hoa mà sớm đời trong lòng bao thái tin đưa truyền khắp mọi nơi ngày rằm tháng tám ơi chúa bà giáng sinh thuộc hương họ vũ là tình học một mà biết hai vẫn chẳng thưa phú nào hề cho kém ai môi son nghe má vẫn mỹ miều vẫn trường thờ phú giang thế nữ thuộc đường vũ tộc mà trăm oanh giao châu gặp vận tháo binh ơi giặc tô sát hại dân tình kéo dày mà nhân nghĩa hãy người hiền giết kẻ mà trung lương túi cường mê giáo bỏ phương ôm mê chân quân địch tặc thương cha già lửa cháy mấy rồ dối phạm hương chàng đã qua đời vì ta nhan sắc để cho người hào lúc măng già măng tre măng đưa cơm làm trà và đùa tiếng trong mê linh à, bất cờ và nghĩa trò bắt đi danh hàng đầu dẫu giặc nhà đông ngắn không còn một tên này nước nam rộng đậm vẹn hòa à. độc lập vẹn toàn chứng vương xuống chiếu người ra ban ơi trẻ già trai gái không quên họ vũ vốn dòng mà hào phú ơi tôi sâm linh cứu trợ mà muôn dân qua trời đỉnh núi non phần người nhìn xem phong cảnh thêm phần xưa thường cổ mà anh linh qua cơn loạn lạc đau binh duyên vì đời thuốc kiếm mà ra tay này cúi xin người xét tấm lòng nay thù nhà nợ nước tu nhà ước phần mà hưng long ơi ơi trà trang à, sĩ anh hùng khôn kiêng chứng dám cho lòng giọt mưa rơi nắng chiếu ngàn cân gươm thể tuốt nắp cầm tay lầm dầm khấn nguyện đất dày trầu dục dối ta rằng để không đội trời chung mọi gan giặc hán tế người mà quanh tay ơi chàng chàng à, xin sĩ rượu ba tuần giọt lè mà chưa chán phạm hương nghi chàng ơi có hay vì chàng đang sắc người đêm xong đốt xác quận thủ cánh thanh nhẹ bước trời vừa dặn